Tháng 8 này hãy đến với dịch thuật Haco vì chúng tôi đã có rất nhiều đổi mới để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những dịch vụ mới, thêm nhiều ưu đãi hơn và tăng thêm thuận lợi khi giao dịch. Đầu tiên chúng tôi đã mở thêm lớp biên dịch mới được giảng dạy bởi thầy Đỗ Đức Thọ giảng viên cao cấp có chứng chỉ quốc tế đồng thời cũng hỗ trợ học viên thực hành biên dịch cho công ty dịch thuật chuyên nghiệp Haco. Chúng tôi đảm bảo, sau khóa học các học viên sẽ có đầy đủ nghiệp vụ và chuyên môn biên dịch được cấp bằng biên dịch chính quy, được tạo cơ hội cộng tác với doanh nghiệp dịch thuật Haco và quan trọng nhất là tốt nghiệp đúng khóa không mất thêm thời gian và tiền bạc. Ngoài ra nhờ việc bổ sung thêm đội ngũ nhân viên hành chính và cộng tác viên dịch thuật, giờ đây Haco có thể đem tới cho khách hàng trải nghiệm giao dịch nhanh hơn, thao tác tiện lợi hơn, dịch vụ đa dạng hơn. Đặc biệt để thích ứng tình hình dịch bệnh cũng như tạo thuận lợi cho khách hàng, Haco giờ có thể hỗ trợ khách hàng 100% online, từ chuyển giao tài liệu dịch, giao dịch chuyển khoản đến ship tài liệu đã công chứng. Các bạn thậm chí không cần đến công ty, chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi thứ sẽ diễn ra hoàn toàn online một cách nhanh gọn và tiện lợi. Vậy còn trần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Haco, doanh nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngôn ngữ, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hotline 0983 820 520